Xin chào các bạn. Ba người mất mạng vì Hehona. Hôm qua, có một nhóm ba người ngồi cà phê, qua lại thế nào lại to tiếng với nhau. Đập bàn chan chát sau đó họ đều mất mạng. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi mới biết nguyên nhân. Chính là họ tranh cãi về những nỗi đau của người bị hôi nách, sợ trời nóng, nắng, không tự tin đi bơi, nỗi khiết đảm làm mồ hôi, tự ti đến trầm cảm với mùi hôi cơ thể như hôi nách, hôi chân, mồ hôi tay. Rồi họ tiếp tục đưa ra các giải pháp và nói Hehona là siêu phẩm sống một thị trường vì sở hữu công nghệ tối tân nhất hiện nay. Ba người không đồng thuận, đang tìm hiểu thì mạng wi-fi bị mất, sau đó 5 phút mạng lại có và họ có câu trả lời. Bạn không còn lo sợ những vấn đề đó nếu có Hehona trong tay. Dùng chỉ một lần trong một tuần, tinh chất đậm đặc, thẩm thấu tuyến mồ hôi đầu hủy apocrine tiêu diệt, đẩy lùi, tẩy sạch cầu khuẩn và tái tạo tuyến mồ hôi, khử mùi, giảm tiết mồ hôi nách, chân, tay. Cần tư vấn thêm để sử dụng an toàn dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm cứ inbox em nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.